Xin chào quý vị Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tư thế bằng cào cào là một tư thế nào? à, về cách thức thực hiện chúng ta sẽ tiếp nối về cái động tác uh, uh, cả số thư giãn lần trước nhé rồi chúng ta bắt đầu à, lần trước ta là trong tư thế cả số thư giãn này rồi chúng ta tháo tay ra xuôi hai tay về dấu thân úp lòng bàn tay xuống mặt sàn hai chân khép lại rồi chúng ta từ từ có thể hạ cầm nhé có thể hạ cả mặt xuống chúng ta hãy từ từ hít vào từ từ nâng cả hai chân lên giữ một lát rồi từ từ hạ xuống thả lỏng thư giãn lặp lại lần tiếp theo khi nâng chân lên nhé chúng ta khép cả hai bàn chân khép hai chân vào nhau để cho nó có cái, cái lực nó mạnh hơn dùng cơ bụng dùng cả bàn tay áp vào bàn tay xuống để lấy lòng đòn bẩy bắt đầu lặp lại hít vào từ từ nâng lên rồi từ từ hạ xuống thả lỏng khi hạ xuống cái chúng ta thả lỏng hít thở luôn vâng mọi người đã à, hình dung được cách tập chưa? Rồi. Ờ, đó. À, à, động tác à, cào cào này rất đơn giản à, hãy đăng ký theo dõi và chia sẻ kênh nhiều hơn để các bạn có thể xem được thêm nhiều video à, cùng tập luyện để nâng cao sức khỏe xin cảm ơn và cảm tạ quý vị